trứng gì bún nhỉ? Chăm trứng Hồ Nam Đúng rồi đấy các bạn ơi Ở trên tay bạn bún có một cái xô nhỏ Và anh người nhện cũng có một cái xô to các bạn nhé Để anh người nhện và bạn bún đi săn trứng đấy các bạn ạ à. Ờ, đi săn trứng sao hai người còn đứng vậy Bây giờ chúng mình cùng đi tìm trứng thôi Dạ, yeah, tìm bên kia À, anh người nhện đang tìm một cái xô Và bạn bún cũng đang đi tìm đấy các bạn ơi ấy chúng mình chỉ việc đi theo nhá Ô các bạn ơi, ở đây, ở đây, đây Có hai con khủng long Một con khủng long rất to và một con khủng long màu cam đấy các bạn ạ à. Và anh người nhện của chúng ta đã tìm thấy một quả trứng đầu tiên Anh người nhện ơi Wow, và bạn bún cũng tìm thấy một quả trứng rồi đấy Nhưng sao chưa thấy trứng khủng long nhỉ À, có thêm một quả trứng nhỏ Bạn bún bạn ấy cho ngay vào cái xô của bạn ấy Vậy là, đây, chỉ còn hai con khủng long ở đây thôi nhá Đấy, chúng mình sẽ đi theo bước anh người nhện và bạn bún để đi tìm những quả trứng tiếp theo các bạn nhé À kia rồi các bạn ơi Đấy Wow, có một quả trứng ở trên cây Nhìn rất cao đấy các bạn ạ à. ơi Anh người nhện và bạn bún đã phát hiện ra một quả trứng màu hồng Ở trên cây rồi đấy Nhưng rất cao các bạn ạ à. Không biết bạn bún có lấy được không nhỉ Đấy anh người nhện của chúng ta đang bế bạn bún đấy Wow Vậy là quả trứng đầu tiên Rất to Đã lấy được rồi đấy các bạn ạ à. Ở trên cây nhá Và bạn bún bạn ấy để ngay vào cái xô của bạn đấy Vậy là cái xô trứng của bạn bún đã đầy rồi À bạn bún bạn ấy cho quả trứng to vào cái xô to và bạn ấy đang xách cái xô nhỏ anh người nhện ơi bạn bún ơi bây giờ hai người đi đâu vậy à đi tìm trứng đã các bạn ạ à. chúng mình phải theo bước anh người nhện và bạn bún nhá ô các bạn ơi hai người vội đi quá chính vì vậy mà đánh rơi một quả trứng rồi đấy chị nhận được một quả trứng nhá bạn bún nằm rơi đấy các bạn ạ à. sao giống quả trứng gà thế nhỉ wow mình phải mang trả bạn bún thôi nhá Đây, hai người đang tìm ở sau cái gốc cây Liệu đằng sau gốc cây có gì không nhỉ? Ồ, vẫn chưa tìm thấy các bạn ạ à. Và bạn bú đang chạy vòng tròn để tìm đấy Đây, ở dưới bụi cây cũng thấy Wow, ở đây À, đây rồi các bạn ơi Ở sau bụi cây màu vàng Nhìn cái gì màu vàng vàng vậy À, đó là hai quả trứng Hai quả trứng khủng long đấy các bạn ơi Bạn bún một quả và anh người nhện một quả nhá Vậy là chúng mình đã tìm được hai quả trứng to rồi Bún ơi, ở trong xô của bún có bao nhiêu quả trứng bún nhỉ? Bún hãy dơ các bạn cùng xem với À các bạn ơi, có rất nhiều trứng nhá Và bạn bún ơi, bạn có nhớ không? Bạn vội đi tìm trứng quá, bạn làm rơi một quả rồi đây Đấy Vậy là hai xô trứng của anh người nhận ở bún sắp đây rồi và anh người nhện và bạn bún vẫn muốn đi khám phá những quả trứng tiếp theo nhé Và cuối cùng hai người vẫn lại chỗ con khủng long Ở dưới một gốc cây hai con khủng long đẻ trứng đấy Các bạn ơi chúng mình tìm trứng thì cứ khủng long ở đâu thì chúng mình sẽ đi theo đấy Đúng không các bạn? Đấy, rồi chúng mình sẽ tìm được trứng các bạn nhé đây hai con khủng long nó canh trứng đấy Thì chắc chắn phải có trứng ở đây đúng không các bạn Anh người nhện ơi, theo anh người nhện thì khủng long có đẻ trứng ở đây không À, có À các bạn ơi, đây rồi Ở trên gốc cây có một cái gì xanh xanh Rất nhỏ nhỏ xanh xanh Đấy Đó là một quả trứng Sao khủng long lại đẻ trứng ở trên cây nhỉ À, à đây rồi Có một quả trứng xanh bạn bún đang giơ tay để bắt đấy các bạn ạ à. Đấy Anh người nhẹ đang cùng kia bạn bún để bắt trứng khủng long đấy được. Nhưng bạn bún vẫn không lấy được Bây giờ không biết anh người nhện của chúng ta sẽ làm gì nhỉ Trèo lên cây À trèo lên cây để tóm trứng Đúng rồi Bún ơi con có thích không con Có Thì cho một điều con thích con đang sắp đây rồi À giỏ của bạn bún hết đây rồi Bây giờ anh người nhện của chúng ta phải lấy một cái que mới chọi được trứng người nhận của chúng ta đã chọn được quả trứng rồi Nhưng không biết có bị vỡ không? Anh người nhận ơi, có bị vỡ không đấy? Có À, đâu, có bị vỡ không vậy? Đâu, mang các bạn cùng xem đi À các bạn ơi, đây chỉ là quả trứng khủng long đồ chơi thôi các bạn nhá Chính vì vậy mà không thể vỡ được đâu các bạn ạ à. Vậy là anh người nhận của chúng ta đã tìm được rất nhiều trứng rồi Nhưng tìm được trứng rồi bây giờ phải làm gì bún nhỉ? Đi ngồi ghế bóc À, đi ngồi ghế để bóc trứng các bạn ơi Các bạn có thích bóc trứng không? Đầu tiên bạn bún bóc được đó là một con khủng long Anh Nhện ơi, con khủng long màu gì vậy? Có một quả trứng À, một con khủng long màu cam và một quả trứng nhỏ của con khủng long đấy Để đây cho các bạn xem Để đây cho các bạn và tiếp tục đó là một gói kẹo Và tiếp tục bạn bún có một quả trứng đó là quả trứng màu cam một quả trứng nhỏ đấy các bạn ạ à. Đã tìm thấy ở dưới gốc cây đầu tiên đấy Bạn bún bạn ấy đang dùng miệng để cắn đấy các bạn Wow, ở trong quả trứng có gì không bún ơi? À, để bạn bún bạn ấy bóc vỏ ra chúng mình mới xem được đồ chơi ở bên trong Thầy, anh nhện đỏ ơi, anh thử dơ cho các bạn xem ở quả trứng màu cam có gì không À, đó là một con khủng long thì các bạn ạ à. Con khủng long màu xanh là cây nhá Và có một cái kẹo mút màu vàng Đấy, bạn bún bạn ấy bóc ngay cái vỏ trứng bạn ấy vứt xuống rồi Bún ơi, con nhặt đi Con để gọn vào Dạ, bây giờ lấy con trứng tiếp theo Đúng rồi, và bạn bún và anh người nhện sẽ bóc đến quả trứng tiếp theo các bạn nhá có một xô trứng đấy các bạn ạ à. Rất nhiều nhá Bạn bốn bạn ấy đang gặp bằng miệng đấy Và anh người nhện của chúng ta đang đỡ đấy À cái gì vậy người nhện Đó là một con khủng long Một con khủng long màu đỏ các bạn nhé Và một cái kẹo mút màu hồng đấy đúng rồi hương vị nho và ở xô ở xô ấy ở xô vẫn rất, rất nhiều trứng bây giờ bạn bún sẽ bóc đến quả trứng tiếp theo đó là quả trứng màu hồng bạn bún bạn ấy dùng miệng bạn ấy cắn các bạn ạ đấy nó sửa xong quả trứng màu hồng rồi ở bên trong có gì vậy bún ơi à đó là một con khủng long màu xanh và có đúng rồi sao có hai con khủng long to vậy một con màu cam một con màu xanh nhá dạ. và bên trong quả trứng còn cái gì xoa soạt mà các bạn ơi, đó là một gói kẹo mút đấy Một gói kẹo mút hương vị trái cây nhá Và đến quả trứng thứ ba quả trứng to đấy các bạn ạ Đó là màu vàng nhá Bạn 4 bạn lại vẫn quyết tâm dùng miệng để cắn Và cuối cùng thì bạn ấy cũng đã bóc được quả trứng màu vàng rồi đấy wow. Có gì không bún ơi? À, đó là một con khủng long Một con khủng long màu xanh các bạn nhé Và một gói kẹo rất to Ủa, Vậy là đã hết trứng rồi Và bây giờ chúng mình thử xem ở trên bàn nhé Từ các bạn ơi, sau một hồi anh người nhẹn và bạn bún đã đi săn trứng khủng long Thì cuối cùng kết quả của chúng ta đây nhá Anh người nhẹn và bạn bún đã bóc được rất nhiều các con khủng long đấy Và có cả những quả trứng đấy các bạn ạ Những quả trứng to nhỏ khác nhau đấy Khủng long vừa đẻ ra đấy Và không thể thiếu được đó là những gói kẹo dâu Wow, và rất nhiều các vỏ trứng bạn bún bạn đã xếp nhá Đấy, và có ba con khủng long to Một con màu xanh là cây Đấy, có cái đầu rất sợ nhá và một con khủng long màu cam và cuối cùng đó là con khủng long màu xanh lam này các bạn ạ và có ba con khủng long nhỏ một con màu xanh lá cây và một con màu cam ô còn một con đông mất veo rồi Các bạn ơi, vậy là anh Nhận Đỏ và bạn Bún đi săn trứng khủng long ở trên cây và ở dưới đất và ở sau bụi cây, ở trên bụi rậm được rất nhiều trứng và các khủng long đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, vậy là video đi săn chiến khủng long của anh Nhận Đỏ và bạn Bún đến đây là kết thúc rồi Bún ơi, Bún chào các bạn đi con Đúng rồi, xin chào, xin chào anh Nhận và xin chào bạn Bún nhé Xin chào, bye bye